Thế thì uh, sau khi thời gian một tuần kết thúc thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây để lên video và chúng tôi có nhấn mạnh đến tất cả anh chị em chúng ta với uh, những gì chúng ta cần nghe, những gì chúng ta cần biết để anh chị em chúng ta cùng nhau uh, có cái kinh nghiệm cũng như là cũng chúng ta sẽ có những cái những gì những uh, bài học để chúng ta có thể uh, thành công trên cái môn số học này mọi người nhé. Thì thật sự mà để nói thì uh, ngày hôm qua chúng tôi có lên video chúng tôi có chia sẻ đến tất cả anh chị em chúng ta trên khung thứ hai chúng ta dự và cho tham khảo cho từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 với cặp song thủ lô tô 41 và 46 thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên đúng như ngày ngày hôm nay là ngày mùng 2 thì chưa nổ cho chúng ta được Đấy. thì à, thật sự để nói thì ngày hôm nay ở trên video chúng tôi chia buồn đến tất cả anh chị em chúng ta và anh chị em chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai mọi người nhé còn ở trên Zalo ngày hôm nay chúng ta tưng bừng trực lửa đó là lô tô 57 nổ cho chúng ta hai nháy lô cho ngày hôm nay Ok chưa? Lô Lotto 57 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi mọi người nhé Và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta trên mọi miền Tổ quốc ngày hôm nay chúng ta đại thắng như thế này. Ok chưa? Rất là tuyệt vời và rất là tưng bừng rực lửa tất đến tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta luôn. Đấy. Lotto 57 ngày hôm nay nổ chúng ta hai nháy luôn, tuyệt vời chưa? À, rất là đẳng cấp và rất là tuyệt vời đến tất cả anh chị em chúng ta luôn mọi người nhé Còn ngày hôm nay thì à, ở trên video này trong thủ 4146 thì ngày hôm nay chúng ta chưa đại thắng được thì mong muốn rằng tất cả anh chị em chúng ta tiếp tục giữ lại cho mình một cái đầu lạnh giữ lại cho mình một cái sự bình tĩnh để chúng ta tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai ok chưa cái cặp song thủ này ít nhất ngày mai ít nhất là nổi chúng ta một nháy cho nên anh chị em chúng ta cố gắng tiếp tục chiến đấu vào vị trí ngày mai mọi người nhé còn uh, chúng tôi cũng uh, không khuyến khích tất cả anh chị em là chúng ta chơi to quất lớn với những con số trên video này cả đấy còn uh, anh chị em là chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta tiếp tục chơi còn không kết thì chúng ta không chơi đấy, còn ở trên zalo ngày hôm nay chúng ta tưng bừng đại thắng rồi thì anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với zalo của chúng tôi chúng tôi ngày hôm qua chúng tôi có nhấn mạnh đến tất cả anh chị em ra là đường cầu tự tin phải nổ và ngày mai đường cầu bạch thủ lô phải nổ chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi ok chưa và ngày hôm nay ở trên zalo chúng ta tưng bừng rực lửa với lô tô 57 cho ngày hôm nay rồi thật sự mà để nói thì ngày hôm nay chúng ta đã tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cô gì chú bác chúng ta ngày hôm nay rồi mọi người nhớ ok chưa đấy còn ngày hôm qua này nổ lô tô 09 nổ hai nháy cho tất cả anh chị em chúng ta còn ngày hôm nay thì ờ,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 uh, chưa may mắn được chưa kịp thời may mắn thì anh chị em chúng ta bỏ đi thì cho anh chị em Việt Nam lại bỏ mất bỏ lỡ đi cơ hội là chúng ta đại thắng ok chưa rõ ràng là như vậy còn chúng ta cũng không nên so sánh kênh này cũng như ờ, cái tới kênh khác ờ, cũng như là anh chị em chúng ta cũng không nên suy nghĩ về cái vấn đề này này nọ để làm gì bởi vì chúng ta trên những con số trên video này là những đường cầu tham khảo thôi anh chị em chúng ta phải hiểu rõ là như vậy Ờ, cho nên anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc là như vậy mọi người nhé còn thật sự mà để nói thì như đường cầu ở trên zalo thì chúng tôi đảm bảo tỷ lệ ăn cao và cũng như chuyển đỉnh về bờ đến tất cả anh chị em chúng ta luôn để cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với chúng tôi mọi người nhé ờ, thật sự để nói thì ờ, đường cầu tự tin thì được chúng tôi nghiên cứu kỹ hơn đảm bảo hơn tỷ lệ ăn cao hơn đấy, chỉ có ở trên zalo thôi với đường cầu vào ngày mai cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm và kết nối với chúng tôi vào ngày mai mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy yên tâm đấy mặc dù là trên video này nó đường cầu tham khảo nó nổ nó chưa như thế này nhưng mà đường cầu ở trên Zalo cầu vẫn chạy đều mọi người nhé cũng như dàn đề à, đặc biệt cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho cho nên anh chị em chúng ta yên thái yên tâm khi mà liên hệ với chúng tôi và đặc biệt ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ và tư vấn và phi sau cho quay để cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà liên hệ với chúng tôi mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy yên tâm Đấy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 ngày hôm nay chúng ta có thể chơi 5 10 điểm chơi văn nghị đã bị hơi thì ngày mai chúng ta có thể chơi 10 20 điểm nhân đôi lên hoặc là nhân ba lên để chúng ta lấy lại những gì đã mất trong ngày hôm nay và anh chị em chúng ta cũng phải suy nghĩ và tư duy rằng là tại vì sao chúng ta phải lấy cặp song thủ để chúng ta khung hai ngày thì tại sao chúng ta không bỏ ra một chút phí để chúng ta chơi lấy bạch thủ lô một số để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn và đường cầu nó tự tin chơi trong ngày hơn đúng chưa Đấy, anh chị em chúng ta suy nghĩ là nó ra là như nó nó sẽ như vậy anh chị nên là anh chị em chúng ta cố gắng mọi người nhé và mong muốn rằng tất cả anh chị em chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng tôi một uh, chút thời gian ngắn thôi đó là để lại cho video của chúng tôi một lượt yêu thích kênh một lượt uh, comment mọi người nhé để ờ, gì ạ để tạo cái tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên và chúng tôi cũng tóm tắt ngắn gọn thôi cho nên anh chị em chúng ta cố gắng xem hết video chúng ta đừng tới đừng tua giây phút nào hết đúng chưa chúng ta cố gắng xem hết video để tạo cái tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên thì ngày hôm qua nổ hai nháy rồi thì ngày hôm nay bù lại thì đầu tiên chúng ta chưa nổ được thì cũng như là chúng ta hãy